xin chào tất cả các bạn Như đã hứa cùng với các em thì ở buổi trưa ngày hôm nay Chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về những kiến thức để các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 của chúng mình đúng không ạ? Thật ra nói là chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi học kỳ 2 Thế nhưng mà các bạn yên tâm đi đây tất cả những cái phần kiến thức mà chị sẽ chia sẻ với các bạn ở trong ngày hôm nay đều sẽ là những cái phần kiến thức mà các bạn có thể sử dụng được trong quá trình mà chúng mình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia đấy nhá. Được không nào? Xin chào các em, xin chào các bạn Xin chào các em, các bạn đã có mặt ở đây chưa nhở? À, buổi trưa ngày hôm nay có lẽ là chúng mình sẽ phải ở lại với nhau lâu một chút đấy Thế nên chị đã cố tình là phát trực tiếp vào lúc 11 giờ 30 như thế này Ok, xin chào các bạn, xin chào các em Rồi, xin chào Trần Cường, xin chào Mộc Trà đã có rất là nhiều bạn có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi đúng không nào? Không để mất thời gian thêm của các bạn nữa. Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu luôn với buổi trưa ngày hôm nay nhé. Như chị đã trao đổi cùng với các bạn thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về cái khối lượng kiến thức ôn tập cho học kỳ 2 Nhưng mà đây cũng đồng thời là khối lượng kiến thức ôn tập cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Thì chúng mình sẽ trọng tâm ôn vào phần làm văn cùng với chị nhé Chúng mình sẽ trọng tâm ôn vào phần làm văn Ở thời điểm hiện tại thì trong phần làm văn của chúng mình vẫn chia thành hai câu Câu số 1 đó là câu nghị luận văn học Đúng không nào? Câu số 1 của chúng mình là câu nghị luận, à chị xin lỗi, nghị luận xã hội. Và ở đây thì chúng mình sẽ thể hiện dưới hình thức là một đoạn văn. Đồng ý không ạ? À? Sẽ thể hiện dưới hình thức là một đoạn văn. Và câu số 2 đó chính là câu nghị luận văn học. Câu số 2 là câu nghị luận văn học. Và ở câu nghị luận văn học này thì chúng mình sẽ trình bày dưới hình thức là một bài văn. Đồng ý chưa nào? Chúng mình sẽ trình bày dưới hình thức là một bài văn Thì đây là hai cái câu mà ngày hôm nay Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phương pháp làm Để các bạn dựa vào cái phương pháp làm này Các bạn có thể áp dụng ngay và luôn vào bài thi của các bạn Đặc biệt là cái bài thi học kỳ 2 sắp tới Và xa hơn là cái bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhé Đồng ý không nào? Trước tiên, đối với câu nghị luận xã hội thì ở đây các bạn cũng đã nhìn thấy chị đã chuẩn bị sẵn sàng cho các em về cái bố cục cấu trúc cơ bản của dạng nghị luận xã hội rồi. Đây không phải là lần đầu tiên chị ngồi đây và nói với các em về nghị luận xã hội. Được không ạ? À? Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng mình cũng sẽ nhắc nhớ với nhau về điều này Đối với câu nghị luận xã hội ấy Thì cái dạng mà các bạn bây giờ đang gặp ở thời điểm hiện tại Đó chính là một cái đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ Đương nhiên là khi mà các bạn nghĩ được là gì ạ? À, một cái đoạn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là chúng mình sẽ có khoảng 2 phần 3 đến một trang giấy thi. Nhưng bản thân chị thì nghĩ rằng là 2 phần 3 trang giấy thi là đủ rồi. Đồng ý không ạ? 2 phần 3 trang giấy thi là đủ rồi Các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhé Đương nhiên là bố cục của một đoạn văn thì vẫn bao gồm 3 phần Đó là mở đoạn, đó là thân đoạn và đó là kết đoạn Đúng chưa ạ? Nhưng mà các em phải nhớ rằng là bố cục hình thức của chúng mình vẫn là một đoạn văn mà là một đoạn văn thì đồng nghĩa với việc là chỉ có cái uh, câu đầu tiên của cái đoạn văn đó mở đoạn là chúng mình lùi vào đầu dòng thôi còn lại thì như thế nào nhỉ? À, còn lại thì chúng mình sẽ phải viết trên một cái đoạn văn hoàn chỉnh và không được xuống dòng lùi vào đầu dòng nữa nhá. Lưu ý giúp cho chị cái này. Được không ạ? À? Lưu ý giúp cho chị cái này. Đồng ý chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ có này. Bây giờ chúng mình sẽ có phần mở đoạn. Đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái phần dẫn dắt cộng với đặt vấn đề rồi. Phần đặt vấn đề này các bạn sẽ viết ở đâu nhỉ? Các bạn sẽ dựa vào phần đề bài nhé Tức là cái này là cái mà các bạn không thể thay đổi được mà nhất định là các bạn phải gì ạ? À nhất định là các bạn phải phải à, à, lấy ở đề bài và lấy đúng ở trên đề bài. Hãy nhớ là lưu ý dành cho chúng mình đó chính là đặt vấn đề trực tiếp và không lan man. Đồng ý không ạ? Đặt vấn đề trực tiếp và không lan man Lưu ý giúp cho chị cái này Có nghĩa là các em có thể dẫn dắt Nhưng mà chúng mình sẽ chỉ dùng 1 đến 2 câu để dẫn dắt thôi Chứ các bạn không nên tham lam là viết tận 5, 6, 7, 8 câu Như vậy thì chúng mình vừa tốn dung lượng Mà chúng mình cũng chẳng thay đổi được gì về cái số điểm mà chúng mình đạt được cả Với cả thêm một cái nữa Là không nhất thiết là chúng mình cứ phải viết dài mới là viết hay Đôi khi có những cái câu rất là cô động Chúng mình viết câu nào là ăn luôn câu đấy Thì đấy mới là cái cách viết văn hiệu quả Nói chung là viết văn dài thì dễ Nhưng mà viết văn như thế nào vừa ngắn gọn, vừa đủ ý, vừa hay mới là khó Đồng ý không ạ? Thì đấy là với cái phần mở đoạn nhé Ở trong phần thân đoạn này thì các em sẽ phải giúp chị làm các cái thao tác sau Đa số bây giờ các bạn đều thấy chúng mình gặp một cái vấn đề đó chính là Những cái câu nghị luận xã hội này thường sẽ liên quan tới cái câu đọc hiểu ở phía trên mà chúng mình vừa làm Đúng không? Thế nên là Ừ, các bạn ơi, thật ra là người ta nói với các em là dựa vào câu đọc hiểu hay là từ nội dung phần đọc hiểu Nhưng nói chung là nó chả liên quan gì đến cái việc mà các bạn đang bày tỏ quan điểm về cái vấn đề mà các bạn đang đang trọng tâm cả Thế nên các em sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị cái này Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị cái này nhá Đồng ý không nào? Đồng ý không ạ? À? Thì ở đây chúng mình sẽ có này Trước tiên đó là phần giải thích Phần giải thích này thì chúng mình sẽ dựa vào từ khóa nhá Kể cả là vấn đề trực tiếp kể cả là vấn đề trực tiếp hay là một cái vấn đề bị ẩn sau một cái nhận định thì các bạn vẫn sẽ bám vào từ khóa để các bạn giải thích. Đặc biệt là đối với nhận định này này thì đôi khi sẽ khó hơn với các bạn một chút Nhưng nói chung là chúng mình vẫn sẽ bám vào từ khóa để chúng mình suy ra được cái nghĩa tường minh của nhận định này Và từ đó đưa ra cái thông điệp mà chúng mình cần phải đi bàn luận Hay vấn đề mà chúng mình cần phải đi bàn luận Hiểu ý chị chưa? Thế nên cái khâu giải thích này mặc dù không phải là cái khâu quan trọng nhất ở trong đoạn văn nghị luận xã hội nhưng vẫn là một cái khâu cần. Nên các bạn cần phải chú ý giúp cho chị nhá. Các em cần phải chú ý giúp cho chị nha. Rồi tiếp tục này, phân tích và bàn luận. Ở đây thì nó sẽ là ở cái dạng trả lời cho cái câu hỏi trực tiếp là các em sẽ dựa vào đề bài. Đề bài hỏi các em cái gì? thì các em trả lời trực tiếp vào cái đó và đương nhiên chúng mình vẫn phải xuyên suốt theo cái quan điểm cá nhân ngay từ ban đầu. Được không ạ? À? Đồng ý chưa nào? Và sau đó thì chúng ta chứng minh Ở phần chứng minh này thì chúng ta sẽ đưa ra gì nhở? Chúng ta sẽ đưa ra dẫn chứng phù hợp nhé Ok không? Ở trong phần chứng minh này thì chúng mình sẽ đưa ra dẫn chứng phù hợp Ok không ạ? À? Chúng mình sẽ đưa ra dẫn chứng phù hợp và Nói chung là đối với hình thức đoạn văn thì chúng mình chỉ nên đưa từ 1 đến 2 dẫn chứng thôi. Ở trong cái phần dẫn chứng này thì các bạn không chỉ nên liệt kê ra mà khi các bạn đã nhắc đến cái dẫn chứng đó rồi thì các em nên có một cái phần phân tích sao cho thật là phù hợp với cái đề bài, với cái vấn đề, với cái quan điểm mà các bạn vừa đưa ra. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý không nào nhá? Ok chưa nào? Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành liên hệ bản thân và cuối cùng phần kết đoạn là đưa ra thông điệp. Thì đây chính là cái cấu trúc cơ bản của dạng nghị luận xã hội ở hình thức đoạn văn. Chị biết là cũng có rất là nhiều tỉnh thành thì có cái bố cục đề thi khác nhau. Nhưng chị nhấn mạnh lại một lần nữa Đó là những bạn nào mà ở trong đề thi của mình có cái câu này Thì các em ôn lại thật là kỹ về cái cấu trúc Để cái phần viết của chúng ta vừa khoa học, vừa đúng, vừa đủ, vừa ngắn gọn, vừa sâu và vừa hay Nhưng mà chị cũng nói luôn là cái câu này chính là một trong số những cái câu mà bản thân chúng ta chắc chắn Là sẽ gặp ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Thế nên chị muốn là dù như thế nào Đây cũng là một trong số những cái phần kiến thức cực kỳ đáng để chú ý Nên các bạn sẽ cố gắng nhá được không ạ? À? Nên các bạn sẽ cố gắng nhá Đó chính là chị nhắc lại một lần nữa Đây là một trong những cái câu chắc chắn sẽ xuất hiện trong cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ phải cố gắng nhá Các em sẽ phải cố gắng là học chắc về cái cấu trúc này Còn lại về từng phần như thế nào thì chị đã có hẳn một cái chiến dịch 5 ngày về nghị luận xã hội Và ở trong phần đó ấy, chị đã cùng với các bạn làm rất là nhiều những cái thứ gọi là để cho các em hình dung rõ hơn rồi Đúng chưa ạ? Các bạn lưu ý giúp chị nhá Các bạn lưu ý giúp cho chị nha Đồng, không, đồng ý không nào? Rồi lưu ý giúp cho chị Rồi Đấy là đối với câu nghị luận xã hội Bây giờ chúng mình sẽ đến với cái câu mà các bạn đang kiểu quan tâm rất là nhiều đây đó chính là câu nghị luận văn học Được không ạ? Đây chính là một trong số những cái câu mà các bạn kiểu cảm thấy gì nhở? À, nói chung là ấy, đây sẽ là một trong số những cái câu mà bản thân các bạn cảm thấy là kiến thức nặng nhất Đúng không? Nhưng mà yên tâm là nặng khi chúng mình không học thôi Còn khi mà các bạn học thì các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ là đơn giản thôi Được không ạ? À? Trước tiên thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái tác phẩm đầu tiên nhé đó là chuyện ngắn vợ nhặt Được không nào Các bạn ơi à, Tác giả của chuyện ngắn vợ nhặt là ai nhỉ các bạn nhỉ Tác giả của chuyện ngắn vợ nhặt là ai nhỉ Nào nói cho chị nghe nào Tác giả của chuyện ngắn vợ nhặt là ai nhỉ Các bạn có còn nhớ không Các em có còn nhớ tác giả của chuyện ngắn vợ nhặt là ai không À một lát nữa sau khi mà phần uh, phát trực tiếp này kết thúc ý Thì các bạn sẽ cố gắng uh, nhắn tin về fanpage để lấy đề cương nhá Được không ạ? À? Nào các em Tác giả của truyện ngắn Vợ Nhặt là ai nhỉ? Rồi, ok, đó chính là Kim Lân Đúng không ạ? Tác giả của truyện ngắn Vợ Nhặt là tác là Kim Lân Đúng không? Đồng ý, đồng ý Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như nói về Kim Lân nhá Chúng mình sẽ có những cái từ khóa như sau Thứ nhất này Đó là gì nhỉ? Kim Lân là một nhà văn của nông thôn và nông dân Việt Nam. Được không ạ? À? Nông thôn và nông dân Việt Nam. Đồng ý chưa? Ok chưa ạ? Cái số 2, chúng ta thấy rằng thể loại sở trường của tác giả này là truyện ngắn. Phải không ạ? Thể loại sở trường của tác giả này là truyện ngắn. Đúng không ạ? Gì nữa nhở? Gì nữa nhở? À đây đồng thời cũng là đề tài luôn đấy nhá À chúng ta thấy rằng là giọng văn của tác giả này mang trong mình cái sự giản dị này Được không ạ? À? Giản dị này À mộc mạc này Đúng không? Gần gũi này Đôn hậu này Phải chưa nào? Nhá Gần gũi này Đôn hậu này Được chưa nào? Và theo như nhà văn Nguyên Hồng nhận xét thì gì nhỉ? Đây là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Đúng không ạ? Nguyện một lòng. Nguyện một lòng. Đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn ok không nhá yeah. một lòng đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn vậy là chỉ bằng một cái đoạn này thôi chỉ bằng những cái ý về tác giả này thôi là các bạn đã có thể viết được một cái đoạn rất là hay về phần mở bài hoặc là viết một cái đoạn rất là hay về cái phần giới thiệu tác giả tác phẩm đúng chưa ạ ví dụ trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Kim Lân được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ à, mang trong mình sự nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống Mặc dù ông chỉ hết bậc mặc dù ông chỉ học hết bậc tiểu học, thế nhưng trường đời đã trở thành cánh cửa trường đã trở thành cánh cổng trường rộng mở để cho nhà văn này tích lũy được thêm bao nhiêu những kiến thức hay và kiên trì bền bỉ với sự nghiệp viết của mình. Trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân thì à tác giả này có thể loại sở trường là chuyện ngắn, mang trong mình một giọng văn giản dị mộc mạc đôn hậu, rất phù hợp với đề tài Kim Lân thường lựa chọn đó là viết về nông thôn và nông dân Việt Nam. Nhà văn Nguyên Hồng, người bạn cùng thời với Kim Lân đã từng nhận định ông là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Ví dụ là như vậy. Thì cái đoạn này các bạn có thể vừa sử dụng làm mở bài, có thể vừa sử dụng ở trong cái phần luận điểm 1 nói về tác giả tác phẩm, hoặc là các bạn cũng có có thể lồng thêm vào cái việc là khi mà các bạn viết ý nhá, khi mà các em viết về về uh, phân tích nhân vật ý thì chúng mình cũng có thể lồng thêm những cái về tác giả, thông tin về tác giả vào trong cái phần viết đó nhá. Đồng ý chưa nào? Đồng ý chưa ạ? nhá. Rồi, nào quay trở lại với cả thông tin của văn bản. Thì đối với cái cách ghi nhớ thông tin của tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì nhỉ? À, tác phẩm này thì ra đời vào năm 1954 khi hòa bình lặp lại. Đúng không ạ? Được viết vào năm 1954 khi mà hòa bình lặp lại. Đúng chưa ạ? À, nhưng các bạn phải nhớ đến cái mốc thời gian năm 1945. Vậy thì năm 1945 là mốc thời gian gì đây? Các bạn sẽ thấy rằng là gì nhở? À, năm 1945 ấy là cái thời điểm mà nạn đói khủng khiếp đã diễn ra ở Việt Nam. Đây là những cái giây phút được coi là cái khoảng thời gian kinh hoàng nhất bởi vì cứ bước chân ra cửa là đã nhìn thấy người chết đói nằm như ngả dạ rồi. Được chưa nào? Thì năm 1945 này khi mà cách mạng tháng 8 thành công trong những ngày đầu thì Kim Lân có đặt bút viết một cái tiểu thuyết mang tên là Xóm ngụ cư. Thế nhưng mà sau đó thì ông ấy đã bị thất lạc cái bản thảo của tác phẩm này và đến năm 1954 nhá Dựa vào một phần bản thảo cũ Tức là Kim Lân chia sẻ rằng là trong cái cái cái tác phẩm xóm ngụ cư của mình thì ông ấy có cái cảm giác là ông ấy rất là nhớ về một cái đoạn ông ấy viết về nạn đói. Thế nên là ông ấy đã quyết định là sử dụng gì ạ? À ông ấy đã quyết định là sử dụng cái gì? À ông ấy đã quyết định là sử dụng à, cái cái đoạn viết về nạn đói đó để làm phần mở đầu cho chuyện ngắn của mình đó chính là chuyện ngắn gì nhở đó chính là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lần được không nào đó chính là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Và sau đó thì tác phẩm này được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 Đây cũng chính là xuất xứ của tác phẩm nhá In trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 Đồng ý chưa nào? Khi mà ôn về vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về các vấn đề sau Cái thứ nhất đó là tình huống chuyện Cái thứ nhất đó là tình huống chuyện. Khi tìm hiểu về tình huống chuyện thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về những thứ sau. Cái đầu tiên đó là khái niệm tình huống chuyện. Cái thứ hai là bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Cái thứ ba là diễn biến của tình huống chuyện và cái thứ tư là ý nghĩa của tình huống chuyện. Đây chính là dàn ý khi các bạn làm về tình huống chuyện nhá Nhưng mà bên cạnh tình huống chuyện ấy Thì ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân Cũng rất quan tâm tới các nhân vật Nên đây cũng sẽ là những cái mà chị nghĩ các bạn cần phải ôn cho kỹ Cái thứ nhất đó là nhân vật chàng Cái thứ hai là nhân vật người vợ nhặt và thứ ba đó chính là nhân vật người mẹ hiền bà cụ tử. Được không ạ? nhân vật bà cụ tứ Đồng ý chưa ạ? Thì các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị Các bạn nhìn này Chàng nhá sẽ có bốn cái phân đoạn Đúng không ạ? Hai lần gặp gỡ ở chợ trên đường về nhà Về đến nhà Và buổi sáng hôm sau Tương tự như vậy thì nhân vật người vợ nhặt của chúng ta cũng là bốn cái này Và bà cụ tứ thì chỉ có hai chặng thôi Đó là về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Cái quan trọng nhất khi tìm hiểu về các nhân vật này, chúng mình sẽ đặc biệt quan tâm đến cái gì nhỉ? Đặc biệt quan tâm tới diễn biến tâm trạng các em nhé đặc biệt quan tâm giới diễn biến tâm trạng nhưng các em cũng biết rằng là khi mà chúng mình bắt đầu phân tích một nhân vật ấy thì không thể nào mà chúng mình lao ngay vào cái việc phân tích diễn biến tâm trạng được thế nên là ở đây trước tiên là các bạn sẽ làm một cái phần là khái quát về nhân vật đó trước thì ở trong cái phần khái quát này các bạn sẽ có về lai lịch này, về ngoại hình này, về uh, nguồn gốc xuất thân các kiểu này, được không ạ? Về tính cách ban đầu này, được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ nói về diễn biến tâm trạng Ok chưa? Nhá Đồng ý không nào? Cái đục là con của bà cụ tứ đã chết vì nạn đói rồi nhá em nhá. Được chưa nào? Bà cụ tứ là một cái người và một người mẹ rất là bất hạnh khi mà chồng chết, con chết và hai mẹ con thì gì nhở? À hai mẹ con thì phải làm gì? Hai mẹ con thì đã gì nhở? À đã phải lưu lạc đến một cái xóm ngụ cư này và sống ở đây. Được chưa nào? Các bạn ơi, được chưa ạ? Các em đọc ở trong chuyện có phần mà bà cụ tứ nghĩ về cái chết của chồng mình và và cái đục mà nhá. Hết sức lưu ý giúp cho chị về cái phần này. Thì các em ơi, đây là những cái thông tin liên quan tới tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Các bạn có gì muốn hỏi chị nữa không ạ? Các em có gì muốn hỏi chị nữa không? Các em có gì muốn hỏi chị nữa không? Nào các em ơi! Các bạn có gì muốn hỏi chị về về vợ nhặt nữa không ạ? Các bạn có gì muốn hỏi chị về vợ nhặt không nhở? Chị đã trình bày hết tất cả những cái vấn đề quan trọng đấy Nhá Chị đã trình bày với các bạn hết về tất cả những cái vấn đề quan trọng rồi đấy Và chị nghĩ là các bạn cứ ôn hết tất cả những phần này là kiểu gì cũng sẽ vào một phần luôn Được không ạ? Kiểu gì cũng sẽ vào một phần luôn Nhá Đồng ý không nào? Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không ạ? À? <laughs> Rồi Rồi ok nhá Ok ok Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Chúng mình sẽ nói về tác giả Tô Hoài nhé Các em ơi Nhắc về tác giả Tô Hoài ấy Thì chúng mình sẽ nói về cái gì nhỉ Nào Các bạn ơi Tô Hoài thì chúng mình sẽ nói về cái gì nhỉ tác giả Tô Hoài thì chúng mình sẽ có những cái từ ngữ gì nhỉ? À, thứ nhất, đây là một nhà văn lớn của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại với cái sức sáng tạo vô cùng dồi dào. Được không ạ? Sức sáng tạo vô cùng dồi dào Chính vì là sức sáng tạo vô cùng dồi dào như vậy Thế nên đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại một cái khối lượng tác phẩm đồ sộ. Được không ạ? À? để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại một cái khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ ở cực kỳ là nhiều các cái thể loại khác nhau. Được chưa nào? Nhá, ở rất là nhiều các cái thể loại khác nhau. Rồi, ông ấy là một nhà văn có vốn hiểu biết phong phú. Được không? Vốn hiểu biết phong phú. Và đặc biệt là hiểu biết về phong tục tập quán của nhiều dân tộc. Được chưa nào? À chúng ta thấy rằng là nếu như mà nói về đề tài mà Tô Hoài thường viết là gì ấy thì Tô Hoài thường viết một là chuyện cho thiếu nhi các em nhá. À không biết là ở đây thì đã có bạn nào à, coi cái cuốn Dế mèn phương lưu ký của nhà văn Tô Hoài là cuốn sách gối đầu giường chưa? Nhưng mà nếu mà các em mà chưa đọc ấy thì chị phải khẳng định một điều là các bạn lãng phí tuổi thơ của mình quá, thật sự đấy. Nếu mà các bạn chưa đọc thì thực sự là các bạn lãng phí tuổi thơ của mình quá. Thế nên là chị hy vọng là các bạn sẽ cố gắng tìm